Nào, cùng theo dõi bài văn. Nghe cô đọc bài văn nhé. Một buổi, có những đám mây lạ bay về, những đám mây lớn, nặng, đặc xịt, lổm ngổm đầy trời. Mây tản ra từng nắm nhỏ, rồi san đều trên một nền đen xám xịt. Gió nam thổi giật mãi, gió bỗng đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước. Từ phía nam bỗng nổi lên một hồi khua động rạt rào Mưa đã xuống bên kia sông, gió càng thêm mạnh, mặc sức điên đảo trên cành cây. Mưa đến rồi, lẹt đẹt, lẹt đẹt, mưa ráo đầu. Những giọt nước lăn xuống máy phên nứa. Mưa thực rồi. Mưa ủ xuống khiến cho mọi người không tưởng được là mưa lại kéo đến chóng thế. Lúc nãy là mấy giọt lách tách, bây giờ bao nhiêu nước tuôn rào rào nước xiên xuống, lao xuống, lao vào trong bụi cây. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẩy. Con gà sống ướt lướt thướt, ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng ngai ngái, cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm đột trên phên nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối. Tiếng giọt chanh đổ ồ ồ. Nước chảy đỏ ngòm bốn bề sân, cuồn cuộn dồn vào các rãnh cống đổ xuống ao chuông. Mưa xối nước được một lúc lâu thì bỗng trong vòng trời tối sẫm vang lên một hồi ục ục, y ầm. Tiếng sấm của mưa mới đầu mùa.